Hello, hello, xin chào quý vị đầu tư. À, tại sao các nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần phải mua cổ phiếu đúng thời điểm để có lợi nhuận cao hơn và rủi ro ở mức thấp nhất? À, như chúng ta đã biết thì à, phần lớn đầu tư cá nhân chúng ta chủ yếu là đầu tư ngắn hạn hoặc là trung hạn. Nên chính vì vậy thì việc mà để kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng giúp gia đình, giúp cuộc sống chúng ta, đặc biệt là chúng ta có thời gian bên gia đình à, bên người thân và không phải mất quá nhiều công sức tiền của họ để à, đeo bám những cái cổ phiếu à, quá dài đây là phần lớn có lẽ là 8 đến 90 phần trăm các nhà đầu tư như vậy thì à, về cơ bản thì Dũng biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta đa phần là chúng ta không biết mua ở những cái điểm nào chúng ta có thể vào những cái group hoặc là những cái chia sẻ của các chuyên gia Ờ, tuy nhiên thì ờ, việc mà chia sẻ các cổ phiếu nó cũng chỉ mang tính chất là chung chung hoặc là chia sẻ nó cũng mang tính chất là ở mức độ nào đó và việc mà chúng ta không có một cái hệ thống không có một cái phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách cũng như là cái con người chúng ta đang mong muốn điều gì thì dẫn đến cái tình trạng là chúng ta không biết thời điểm nào mua vào không biết thời điểm nào bán ra hoặc là trong trường hợp mà rủi ro đây là phần cực kỳ quan trọng thì chúng ta cũng không biết à, xử lý ra sao vậy làm sao để chúng ta có cách để xử lý những cái vướng mắc này làm sao để chúng ta có những cách để à, tìm kiếm những cái thời điểm mà chúng ta mua vào đúng không và dũng biết rằng là phần lớn chúng ta à, thường bị thua lỗ bởi vì thứ nhất là chúng ta à, nghe theo các à, khuyến nghị của các chuyên gia à, các bạn biết rằng theo khi mà khuyến nghị thì việc mà cái à, thứ nhất là cái à, kiến thức của chúng ta hay là tầm của chúng ta so với những cái kiến thức của chuyên gia nó có một cái độ uh, vênh khá lớn nên đưa ra những quyết định thì thường nó sẽ có độ vinh vênh nhất định đúng không nhất định so với những cái gì mà chúng ta lựa chọn cái vấn thứ hai là chúng ta thấy là mỗi hệ thống đầu tư nó phải phù hợp với tính cách một con người nào đó nên nếu trong trường hợp mà tính cách và của chúng ta nó không phù hợp với những cái con người giả sử như đầu tư giá trị mà chúng ta lại mong muốn là kiếm tiền trong gì ạ à, đầu tư ngắn hạn hoặc là đầu tư trung hạn thì rõ ràng là hai tính cách đó trái ngược nhau và chắc chắn là chúng ta đầu tư sẽ bị thua lỗ hoặc là nếu mà chúng ta muốn đầu tư lướt sóng mà chúng ta lại không mua theo đúng chu kỳ đúng không ạ và chúng ta mua theo kiểu như là bắt dao rơi thì đây cũng là một cái cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là chúng ta bị thua lỗ rất nặng bởi vì uh, đầu tư lướt sóng thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái chu kỳ khi nào cổ phiếu mà nó chúng ta gọi là tạo đáy hoặc là xu hướng bắt đầu uh, tăng thì chúng ta bắt đầu mới mua và đây là những lý do mà chúng ta biết rằng là phần lớn các anh chị khi mà tham gia hoặc là nghe rất nhiều các group nọ group kia group kín group hở hoặc là những cái video trên youtube à, Dũng cũng làm youtube để chia sẻ những cái giá trị để với quý vị các bạn à, tuy nhiên thì sẽ có những anh chị phù hợp với những video Dũng chia sẻ và có những anh chị và các bạn không phù hợp nên ở đây đó là do tính cách chúng ta có phù hợp hay không bởi vì nếu tính cách của chúng ta con người chúng ta phù hợp thì chúng ta có thể theo dõi còn nếu không phù hợp thì chúng ta không theo dõi nên chính vì vậy thì việc khi mà tính cách mà chúng ta không phù hợp thì dẫn đến cái sự mâu thuẫn nội tâm và đầu tư có thể nó bị thất bại đúng không đầu tư nó thất bại vậy làm sao để chúng ta đầu tư thành công và chúng ta biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là cái thời điểm mua nó là yếu tố quan trọng quyết định cái khả năng thành công của chúng ta hay không ở trên thế giới thì các bạn biết rằng là có rất nhiều cái phương pháp đầu tư khác nhau nhưng hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là cái phương pháp mà Dũng hay áp dụng uh, trên thị trường chứng khoán Việt Nam và trong rất nhiều thời gian qua rất nhiều cái học viên của Dũng đã áp dụng và đạt những thành quả rất là cao trong quá trình đầu tư uh, và đây là một cái chiến lược đầu tư của những bậc thầy nhưng nếu ai có thể quan sát theo dõi uh, như là những sách của William O'Neill Ờ, của Mac Mini của Davat của QuickOp hoặc là Liamore đây là những cái thiên tài chứng khoán đây là những người mà có lẽ là rất là giỏi trong quá trình đầu tư nên việc mà bạn có thể theo dõi những chiến lược của họ thì chúng ta thấy rằng là chiến lược của họ gần như có những cái đặc điểm có thể là giống nhau mà giống nhau kể cả mẫu hình giống nhau cả những điểm mua giống nhau cả những cái thời điểm cắt lót và giống nhau ở những thời điểm bán ra và chúng ta cũng thấy rằng là những cái chiến lược đầu tư tăng trưởng mà Dũng đang chia sẻ với quý vị các bạn nó cũng có những cái đặc điểm gần như giống nhau của các bậc thầy đầu tư tăng trưởng vậy làm sao để chúng ta mô phỏng mô phỏng họ khi mà chúng ta mô phỏng họ đắm chìm theo những cái tư duy của họ và chúng ta lập đi lập lại theo cái tần số cao nhất thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành những nhà đầu tư bậc thầy chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận ở mức cao 50 thậm chí 100 và nhiều hơn ở ờ, trong một thời gian ngắn có thể trong 5 tháng có trong một năm thậm chí là ngắn hơn bởi vì mỗi chu kỳ nó có những cổ phiếu thành công mỗi chu kỳ nó có những cổ phiếu chúng ta gọi là siêu cổ phiếu và trong cái giai đoạn tới thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu Dũng chia sẻ thực sự nó là những cổ phiếu mà có giá trị trên thị trường những cổ phiếu gần như là những cổ phiếu tốt nhất chúng ta hãy tập trung vào những cái à, điểm cốt yếu trong cổ phiếu và trong đầu tư các bạn biết rằng là không phải 100% chúng ta mua là thắng nó sẽ có xác suất khoảng độ 60% là thắng hoặc là 40% là thất bại nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta quản trị rủi ro quản trị rủi ro là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng bất cứ ai kể cả Warren Buffett thì ông cũng quản trị rủi ro một cách rất là nghiêm khắc trong quá trình đầu tư của mình và một cái người mà Dũng thực sự là là khâm phục đó là Mark Mini ông đưa ra cái khả năng bị thua lỗ của ông ở một phần trăm trên doanh mục của ông à, vì sao ông lại đưa ra những cái chiến lược mà ông đưa ra quyết định như vậy vậy thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán ở Mỹ thì nó khác nhau thì nhiều lắm hay không rủi ro ở Mỹ hay là rủi ro ở Việt Nam uh, cao hơn thì theo Dũng thì rủi ro ở Mỹ nó còn cao hơn ở Việt Nam rất nhiều bởi vì ở Mỹ là nó không có biên độ và vấn đề ở đây là cái chiến lược phân tích kỹ thuật của Mac Mini hoặc là của một số các thiên tài khác như là Soros của Livermore đúng không và của của Guamonel thì các bạn sẽ cũng thấy rằng là với cái việc mà mua đúng thời điểm đó là yếu tố cực kỳ quyết định và rủi ro ở mức thấp hơn và đây các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái biểu đồ của Guido Guillermonel đây là cái tác giả của viết là cuốn sách là làm giàu từ chứng khoán thì các bạn thấy là tất cả những cái điểm ông mua vào đều trên cái điểm mua cao nhất à, tại sao ông không mua ở đây các bạn nhớ tại sao ông không mua ở đáy hay tại sao ông không mua khi bắt đầu nó bứt phá đi lên khi mà cổ phiếu vượt bứt phá đi lên tại sao lại mua mà chỉ khi mà những cái vùng mà nó điều chỉnh nó tạo ra những cái nền giá ổn định thì lúc đấy mua đấy các bạn như thế hoặc là khi mà cổ phiếu bắt đầu uh, đi lên trên những vùng này thì tại sao ông lại không mua trước mà ông phải đợi đợi có một quá trình tích lũy tạo ra một cái số tuần nhất định tạo ra những biên độ đây 6 tuần siết chặt phẳng thì ông ấy tham gia ở những điểm cao nhất hoặc là chúng ta cũng đặt ra những câu hỏi tại sao ông lại mua ở những điểm cao nhất này với những cái quá trình tích lũy không phải là một ngày không phải là hai ba tuần mà thậm chí là 9 tuần đây là một cái mà để các bạn thấy rằng là tất cả những chiến lược mà các bạn thấy trong cái Dũng áp dụng thì chúng ta thấy là nó đều giống nhau bạn thấy là trong quá trình đầu tư tất cả những điểm dưới này giá rất là rẻ cổ phiếu này là cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu này chắc chắn phải là cổ phiếu tốt chính vì tốt thì mới tạo ra mức lợi nhuận rất là cao và tăng trưởng rất mạnh chính vì tốt thì cổ phiếu này vẫn giữ được nhịp uh, trong một xu hướng tăng và các bạn thấy là trong cái nhịp tăng này nếu chúng ta mua ở những vùng ờ, giá thấp như này thì rõ ràng chúng ta được hưởng lợi rất là nhiều đúng không ạ hưởng lợi rất là nhiều nhưng tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy là bản thân cái phương pháp này họ không mua ở những vùng giá thấp bởi vì trung bình giá xuống là một cái chiến lược đầu tư rất là nguy hiểm mà chúng ta có thể bị lỗ kép cái vấn đề thứ hai nữa chúng ta không thể biết được xu hướng này đi lên hay xuống dù là cổ phiếu này có tốt đến mấy thì cái việc mà các nhà đầu tư cá nhân hoặc là những nhà đầu tư tổ chức với một số vốn có thể là không phải quá lớn như là Goldman Sachs thì họ vẫn sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng. Đây là chiến lược đầu tư giúp cho các nhà đầu tư cá nhân có thể an toàn và đặc biệt là lợi nhuận rất là cao khi mà thường khi mà mua cổ phiếu bắt đầu tăng rất mạnh. Và bạn biết rằng tất cả những cái điểm mà uh, các ngài các thiên tài mua thì đều là sau những cái quá trình rũ bỏ là mới tạo ra một nền giá ổn định họ mới mua sao họ không mua trước ạ à? họ mua ở cái vùng đáy này hay là chúng ta thấy là có rất nhiều trường hợp là nó vượt qua đỉnh họ không mua họ đây là những cái trường hợp mà chúng ta thấy là, họ chỉ mua khi nó tạo ra những cái nền giá ổn định và tất cả những kiến thức này các bạn có thể để hiểu và thấy rõ được trong những chia sẻ những video của Dũng trong thời gian qua mỗi video này thì Dũng muốn chia cho chia sẻ với các bạn đó là góc nhìn đấy là cái chiến lược để chúng bạn nhìn ra và có tư duy bởi vì kiến thức thì nó là rất nhiều khi mà kiến thức nhiều chúng ta không thể là trong một video không thể nghe một video thì chúng ta có thể hiểu hết được nên chính vì vậy thì có rất nhiều bạn cứ bảo là trong video này có phím cổ phiếu hay không thì cái việc mà chúng ta không nắm rõ được cái gốc của cái việc mà chúng ta đầu tư thì dẫn đến một tình trạng là chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân và chúng ta không biết vì sao chúng ta là nhận nạn nhân và việc mà đổ lỗi cho số phận lục việc đổ lỗi cho mỗi ai đó phím hàng chúng ta do chúng ta không nắm rõ được chiến lược đầu tư dẫn đến một cái tình trạng là cổ phiếu có thể sau khi mua nó sẽ có những cái đợt mà lao dốc giảm rất mạnh à, chúng ta biết rằng là cổ phiếu này khi mà à, nhà đầu tư có thể mua ở đây nhưng sau chỉ cần một thời gian rất ngắn thì cổ phiếu cũng giảm rất mạnh vậy trong một tháng thì có phải cổ phiếu đang là cổ phiếu tăng trưởng trở thành cổ phiếu uh, gọi là suy thoái được không ạ chắc chắn là không thể được đúng không ạ mà cổ phiếu nó đã hết cái chu kỳ của nó thì nó sẽ đi xuống và chúng ta còn rất nhiều cái chiến lược thì chúng ta thấy rằng việc mà mua ở những cái địa điểm chúng ta thấy có nền giá ổn định siết chặt với cái quá trình bứt phá đi lên trên một xu đi lên đó là chiến lược đầu tư mà Dũng thấy là rất hiệu quả của các nhà đầu tư bậc thời và để chúng ta có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thì các bạn có thể thấy rằng là, là trong quá trình phân tích thị trường chung hay là phân tích về cổ phiếu thì các bạn cũng thấy rằng là việc mà Dũng luôn luôn chia sẻ những chiến lược để các bạn biết rằng là cái thời gian cổ phiếu phân tích ở đây các bạn thấy là cái thời gian nó tích lũy hoặc là thời gian để cổ phiếu có thể đi lên được nó có rất nhiều các giai đoạn khác nhau các bạn thấy ở giai đoạn này nó có giai đoạn A là cổ phiếu sẽ dao động rất lớn khi mà tạo đáy tiếp tục giai đoạn B là giai đoạn có thể test test nhiệt test tức là kiểm tra cung và giai đoạn C là chúng ta thấy là cổ phiếu đã có những cái quá trình rũ bỏ rũ bỏ trước khi rũ bỏ thì chúng ta thấy là chúng ta phần lớn nhà đầu tư cá nhân chúng ta có thể mất toàn bộ cái số vốn của chúng ta khi mà chúng ta đang mua ở phía trên này bởi vì khi mà chúng ta mua ở phía trên này chúng ta chúng ta gọi là mua giá rẻ thì chúng ta không biết bao giờ uh, cổ phiếu có thể lên được và chúng ta thường bị bán khi mà cổ phiếu bị gãy kênh trong phân tích kỹ thuật và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu đi lên tạo ra những nền tảng giá và chúng ta thấy là sau khi đi lên thì cổ phiếu lại tiếp tục tạo ra một xu hướng ngược xu hướng giảm đó là giai đoạn đầu nó cũng tạo ra biến động lớn và những cái quá trình chúng ta gọi là quá trình chạy nước rút hay là quá trình mà biến động lớn ở giai đoạn cuối chu kỳ hay là chúng ta có thể gọi là quá trình mà quá mua khi mà nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm mua ở trên vùng này và dẫn đến một tình trạng là sau đó thì thị trường chúng ta rung lắc và điều chỉnh rất mạnh ok đó là những cái gì mà chúng ta thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán chúng ta sẽ thấy rằng là quá trình tích lũy mất rất nhiều thời gian sau quá trình tăng trưởng quá trình mà chạy nước rút chúng ta thấy là uh, cổ phiếu đã tăng rất mạnh và chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền và sau đó thì một cái quá trình mà gọi là suy thoái vậy việc mà chúng ta mua ở đây thì chúng ta thấy là cổ phiếu nó sẽ có rất nhiều cái điểm mua điểm mua thứ nhất là khi mà nó vượt đỉnh trên một cái nền chúng ta gọi là một cái nền tích lũy rất là dài cái điểm mua thứ hai là quá trình tích lũy trên một cái nền giá ở những cái vùng kháng cự rất mạnh và phía trên này nó còn rất nhiều cái nền tích lũy nữa vậy thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta nó đang ở đâu ok và chúng ta đang thấy thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đang ở đâu một cái câu hỏi có lẽ là rất nhiều các bạn đang muốn hỏi đúng không và chúng ta cần phải biết rằng là với thị trường chứng khoán Việt Nam với những cái gì đang diễn ra trên thị trường khoán Việt Nam thì chúng ta biết rằng là việc chúng ta cần tìm kiếm những cái điểm mua uh, tìm kiếm những cái điểm mà chúng ta gọi là điểm có phùng hộ kháng cự yếu nhất vì sao chúng ta lại ở vùng kháng cự yếu nhất bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng là một quá trình đi lên nó cần phải là cái số lượng nhà đầu tư ờ, đeo bám và số lượng nhà đầu tư bị thua lỗ trên vùng này họ đã bị bán ra bán ra hết thì chúng ta gọi là vùng kháng cự yếu nhất và những vùng này thì bao giờ nó có những cái giá biến động trong hẹp và khối lượng nhỏ à, với cái việc mà phân tích kỹ thuật theo một trường phái nào đó thì chúng ta thấy rằng là với khối lượng cạn kiệt thì họ có nói là không có dòng tiền nhưng đây chính là cái cái thời điểm quan trọng cốt lõi để cho ta biết rằng là dòng tiền đã thoát ra khỏi thị trường đấy là dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sau một quá trình quá trình mà chúng ta thấy là cổ phiếu là không lên được và thị trường không lên được và họ chán nản họ rút ra và đây chính là lúc mà nhà tạo lập họ thu gom được trước khi kéo lên và tạo ra nốt chu kỳ ở trên đỉnh thì chúng ta cũng thấy là quá trình à, tạo ra biến động khối lượng lớn rất là lớn và việc mà thị trường chúng ta đang trong quá trình chúng ta gọi là tích lũy bởi vì ờ, thời gian vừa qua thì cái mốc 9 900 này chúng ta thấy là cổ phiếu không lên và nó đang đi ngang và cái sự dao động ở đây rất là dài và phía trên này chúng ta thấy là một cái vùng kháng cự rất là mạnh việc nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta cần phải làm gì trong quá trình đầu tư thì chúng ta biết là khoảng 80 phần trăm các cổ phiếu đi theo thị trường chung tức là chúng ta thấy là trong một quá trình mà thị trường chung giảm thì phần lớn là 80 thậm chí là nhiều hơn các cổ phiếu giảm theo thị trường chung đặc biệt là những cái đợt giảm mạnh như này và đặc biệt là trong quá trình sideways chúng ta là đi ngang trên xuống đi lên thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều cổ phiếu đã tạo ra mức cái lợi nhuận rất là lớn khi mà cái thị trường chung vẫn đang trong quá trình sideways vậy với các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta với các nhà đầu tư cá nhân thay vì chúng ta tập trung quá nhiều vào thị trường chung và chúng ta đi phải đi tìm kiếm những cái cổ phiếu có cái điểm mua tối ưu thì các bạn biết rằng là vì sao các nhà đầu tư cá nhân phải mua những cái thời điểm mà có cái độ an toàn và khả năng thành công cao. Thì trong video này các bạn sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta nắm rõ được cái chiến lược để chúng ta mua thì chúng ta sẽ thấy rằng là độ an toàn chúng ta sẽ rất là cao. Chẳng hạn chúng ta thấy là một cái cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu Hòa Phát ạ. Ở đây trong cổ phiếu Hòa Phát thì ờ, Dũng đã chia sẻ mất rất nhiều lần. Đó là chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng đầu tiên chúng ta cần nắm rõ xu hướng thì cái xu hướng này có lẽ Dũng không không chia sẻ nữa bởi vì các bạn có thể xem lại những cái video phía trước đó chúng ta thấy là đặc biệt là cổ phiếu này nó có những cái chất xúc tác hay chúng ta là những cái sản phẩm mới những công nghệ mới cái nhà máy mới đặc biệt là à, ban lãnh đạo để giúp cái cổ phiếu này có thể à, phát triển hay triển vọng trong cái thời gian tới thì các bạn biết rằng là trong quá trình đầu tư thì à, khi mà cổ phiếu đã vượt qua kênh trên một cái kênh trên này thông thường thì với quá trình mà vượt qua kênh trên thì chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta cần phải có những cái đợt sau khi mà chúng ta gọi là rũ bỏ có những đợt mà giảm rất là xấu như này giảm rất là là thấp như này khối lượng thấp như này thì chúng ta lại gọi là test thông thường những quá trình test này thì cổ phiếu chúng ta thấy là dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân đã bị bán ra rất nhiều hoặc là không muốn bán ra nữa bởi vì họ coi cổ phiếu này là cổ phiếu rất khỏe họ không muốn bán ra nên những cái thời điểm chúng ta gọi là quá trình mua ở những thời điểm này nó sẽ độ an toàn cao hơn ở những cái vùng vùng mà chúng ta gọi là những cái vùng mà nó có biến động lớn cái quá trình test hoặc là siết chặt không có đấy là cái đầu tiên chúng ta nhìn đấy ạ và thứ hai đấy chúng ta nhìn lại khối lượng lớn và giá không tăng nó cũng là ảnh hưởng đến quá trình đầu tư của chúng ta đấy là cái trường hợp thứ nhất các bạn nắm rõ được và chúng ta thấy là những khi mà nó có một cái nền tương đối chắc chắn và việc mà cổ phiếu có dòng tiền lớn nó vượt qua những cái nền như này những cái điểm mua này có độ an toàn rất là cao và tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng một cái nền lại tiếp tục diễn ra cái việc mà chúng ta thấy là cổ phiếu cũng dao động rất là lớn khi mà uh, thị trường chung đang sideways và chúng ta thấy là khối lượng ở đây cũng rất là khá cao à, tuy nhiên thì các bạn biết rằng là việc mà khối lượng khá cao ở đây nó có một phần là do các nhà đầu tư nước ngoài bán ra và một vài phiên gần đây thì Dũng thấy là khối lượng bắt đầu có sự cạn kiệt hay là khan hiếm thì việc những cái phiên xác nhận như này cũng là một cái điểm mua chúng ta gọi là an toàn À, tương đối an toàn và thường thì khi mà nhà đầu tư mua ở những điểm này an toàn rất là cao và đa phần cổ phiếu sẽ chạy à, tăng rất mạnh à, tuy nhiên thì à, các bạn biết rằng là trong đầu tư thì không phải là mua cái nó chạy ngay bởi nó tùy vào loại cổ phiếu và tùy loại quá trình tích lũy tùy loại mẫu hình bởi vì với những mẫu hình này thì có thể nó sẽ tạo ra những nền tiếp theo chúng ta gọi là những cái nền tiếp theo và chúng ta sẽ có rất nhiều điểm mua tiếp theo chúng ta thấy một cái điểm cổ phiếu thứ hai có lẽ chúng ta sẽ nhìn rõ hơn Ờ, vì sao như chúng ta lại không mua ở những vùng đáy này hoặc là vì sao chúng ta không mua ở những cái vùng này bởi vì chúng ta đã nhìn thấy đây là nó rất cao rồi các bạn thấy không ạ à, việc mà chúng ta mua những vùng đáy này có thể nó sẽ giảm rất là sâu nữa nên đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng bởi vì ở trong đoạn này các bạn thấy là cái xu hướng của nó vẫn đang là xuống đi lên và ở cái vùng này chúng ta thấy là nó rất ổn định xu hướng đi lên gặp cái vùng kháng cự này nó không bị bán ra mà nó rất ổn định với khối lượng cạn kiệt đây chúng ta gọi là những cái vùng ổn định giá và việc cái vùng ổn định giá như vậy thì chúng ta mua ở những cái điểm này có độ an toàn cao hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta mua trước ở đây à, tại sao chúng ta không mua trước ạ à? bởi vì mua trước ở những điểm này thông thường nó sẽ có độ rủi ro rất là cao các bạn biết rằng là việc mà nhiều nhà đầu tư mua trước sau đó cổ phiếu giảm thì dẫn đến cái tình trạng là họ đổ lỗi cho cái việc mà cổ phiếu này giá tốt hay là đổ lỗi cho cái việc mà họ được một ai mách nước bởi vì chúng ta cần phải lưu ý có hai cái điều kiện xảy ra ở đây điều kiện thứ nhất là chúng ta mua chúng ta cần phải uh, một là phải bảo toàn tức là đầu tiên trong đầu tâm lý chúng ta chúng cần phải bảo toàn vốn khi mà cổ phiếu có sự mà chúng ta gọi là uh, điều chỉnh thì chúng ta cần phải cắt lót bao nhiêu phần trăm cái điều này với các đầu tư giá trị thì chúng ta không có bởi vì càng giảm thì họ mua càng nhiều và việc mà chúng ta mua ở những cái điểm cao hơn bởi vì chứng khoán là chúng ta gọi là đấu giá thì mua điểm cao hơn có thể chúng ta nhìn thấy là giá nó đắt hơn nhưng rõ ràng nó hình thành xu hướng tăng và lúc đấy chúng ta thấy là rủi ro sẽ rất là cao à, rất là thấp ạ xin lỗi ạ rất là thấp và chúng ta biết rằng là ở ờ, trong trường hợp thị trường chung có điều chỉnh thì chúng ta thấy là nó cũng về gặp cái vùng hỗ trợ đây cái vùng hỗ trợ khá là mạnh nên khả năng nó giảm sâu hoặc gãy sẽ thấp hơn rất nhiều so với những nhóm cổ phiếu khác khi mà thị trường chung có thể giảm đây là một trong những cái bí quyết để chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng ta mua một là chúng ta mua ở những cái điểm mà bắt đầu có dấu hiệu bứt phá đây là cái điểm mà chúng ta quan trọng hoặc là những điểm này thì nó sẽ an toàn hơn hoặc là chúng ta thấy là cái giai đoạn này phía trước là biến động rất mạnh phía sau là nó có sự thu hẹp thì cái sự xác nhận đây nó sẽ giúp chúng ta thấy rằng độ an toàn rất là cao đúng không ạ độ an toàn rất là cao thay vì chúng ta mua ở những cái vùng này hoặc là chúng ta mua ở trên này dù ra nó rẻ lên một chút nữa thì chúng ta cần phải xem là cái sự ổn định về khối lượng ở đây nó đã cạn kiệt hay chưa nếu khối lượng đấy nó cạn kiệt biên độ nhỏ thì rõ ràng chúng ta mua ở những cái phiên xác nhận như này độ an toàn rất là cao bởi vì thứ nhất là nó đã có một cái nền giá tích lũy ở đây thứ hai là chúng ta thấy là cái quá trình mà nó đã thu gom cái đoạn đầu nó đã thu gom sự biến động lớn đây chúng ta sẽ biết rằng là dòng tiền lớn đã được thu gom hết các nhà đầu tư của dòng tiền nhỏ à, và cái quan trọng nhất là việc mà chúng ta mua ở đây thì việc mà cái vùng hỗ trợ ở đây mới là cái quá trình quan trọng việc hỗ trợ ở đây tại vì nếu trong hợp nó bị xấu nhất nó có thể bị giảm thì dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta thấy là cái độ an toàn rồi ờ, chúng ta có độ an toàn rất là là cao bởi vì khả năng giảm sâu hoặc là giảm thấp hơn này là rất là thấp còn ngược lại bạn mua trong cái quá trình nó đi xuống đấy ạ bạn thấy nó giá rất rẻ mua trong quá trình đi xuống rẻ rẻ thì các bạn có thể bị thua lỗ và nếu có hồi thì nhiều lắm nó cũng chỉ hồi được phía trên này bởi phía trên này nó có rất nhiều vùng kháng cự rất nhiều cái vùng mà chúng ta gọi là vùng mà rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bị kẹt ở đây và bạn thấy là quá trình đi xuống quá trình đi xuống cũng tương tự như vậy các bạn thấy không ạ tương tự như vậy và việc mà nó càng đi lên thì rõ ràng cái độ rủi ro của chúng ta sẽ là rất là là thấp à, sẽ là cao bởi vì khả năng phía trên này này kháng cự đúng không cái vùng kháng cự phía trên có quá nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây ạ quá nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây nên khi mà thua lỗ ở đây thì cổ phiếu cơ hồi là được áp lực bán và áp lực bán thì không phải là có giá rẻ để chúng ta mua nên những cái điểm nhấn ở đây chúng ta cần phải nắm rõ đó là xu hướng và thứ hai nữa là chúng ta cần phải nằm trên một cái nền giá ổn định có thể là mẫu hình đây là mẫu hình ờ, vai đầu vai ngược có thể là mẫu hình uh, đây cũng là một dạng mẫu hình vai đầu vai ngược hay chúng ta gọi là một cái nền nền tại phẳng ở phía trên này và chúng ta có rất nhiều các trường hợp khác nhau giả sử chúng ta vừa rồi chúng ta cũng thấy là một cổ phiếu như là ASM khi mà cổ phiếu bị rũ bỏ thì lên đến vùng đỉnh này chúng ta giống như là cái cái biểu đồ của viamoneo cái việc mà nó tạo ra một cái nền tích lũy ở trên cái đỉnh này nó cho chúng ta biết rằng cái lượng nhà đầu tư bị thua lỗ ở phía trên này họ cần phải bán ra để uh, họ bảo toàn vốn hoặc là rất nhiều người họ mua ở đây họ đến vùng này họ thấy vùng kháng cự họ sẽ bán ra việc vùng này nó tạo ra sự phân phối hay lại tạo ra tích lũy chúng ta cần phải nắm rõ được và việc chúng ta hiểu rõ được thì lúc đó chúng ta mua ở những cái điểm này rõ ràng sẽ là an toàn còn bây giờ chúng ta thấy là phía trên này có khối lượng lớn và uh, động như thế này thì cái cơ hội chúng ta sẽ không còn nhiều nữa bạn biết rằng là phần lớn nhà đầu tư thì không dám mua ở điểm này mà họ lại thích mua ở vùng này bởi vì lúc này báo chí lúc này các thông tin họ ra trước đó và làm cho chúng ta gọi là hoa mắt và chúng ta mua ở phía trên này dẫn đến bị thua lỗ của chúng ta chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu chúng ta gọi là những cái điểm mua ở điểm mua ở đây chúng ta thấy rằng là có quá nhiều điểm mua trong những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ và các bạn biết rằng là trong quá trình tích lũy hoặc là trong quá trình đi lên chúng ta có một cái cổ phiếu SHBC thì trong cái cổ phiếu này các bạn biết rằng là uh, có quá trình tích lũy khá là tốt ở cái đoạn trước đấy một số các bạn thấy rằng là khi nó đi lên thì hạn đấy thì cái việc mà nó rũ bỏ nó tạo ra quá trình tích lũy trước khi có sự xác nhận còn với phía trên này nó không có sự tích lũy nó không có sự siết chặt nó không có sự biến động mạnh thì rõ ràng chúng ta mua sẽ rủi ro cao hơn à, tuy rằng là bây giờ chúng ta thấy một cái vùng siết chặt giá khá là ổn định đấy ạ thì đây là cái điểm mà chúng ta gọi là điểm mua nhưng cái khối lượng nó quá thấp thì chúng ta cần phải đợi chờ xem là quá trình này tích lũy có tốt hay không để chúng ta mua đấy đấy là cái mà chúng ta lưu ý hoặc là chúng ta có thể đi về quá khứ một chút ạ chúng ta thấy là tất cả những nền giá là sử như này đây nó là những nền giá ổn định chúng ta thấy là trên một cái trình tích lũy mà nó có những nền giá ổn định thì cái khả năng thành công rất là cao hoặc là chúng ta cũng không thấy rằng là tất cả những cái nền giá đi lên ở phía trên chúng ta thấy là những cái nền giá nó tạo ra nền giá ổn định những vùng giá ổn định cái siết chặt với khối lượng hoặc là những cái điểm mà chúng ta mua khi mà nó tạo ra một cái trên cái nền giá ổn định nó sẽ cho chúng ta độ an toàn cao hơn so với việc mà chúng ta mua ở những cái quá trình mà đang lao dốc và những cái điểm mà chúng ta gọi là những cái điểm mua trên cái nền giá ổn định như này trong một xuống đi lên nó sẽ cho chúng ta độ an toàn rất là cao độ rủi ro thấp an toàn rất cao nên vì sao chúng ta lại cần phải mua ở những cái điểm mua tại sao chúng ta lại mua để mua thế vấn đề đặt ra câu hỏi là sao cho mua ở đây thì nó lại không lên nữa và nó lại tiếp tục đi xuống thì sau này các bạn sẽ hiểu rõ được là trên cái nền giảm giá như vậy thì nó ở giai đoạn nào trong chu kỳ thì Dũng sẽ làm cái video để chúng ta sẽ phân biệt được cổ phiếu nó có rất nhiều giai đoạn chúng ta phải biết rằng là giai đoạn phân phối nó, nó có những đặc tính gì quá trình tích lũy của giai đoạn phân phối ở một cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy nó có những đặc điểm giống nhau nhưng có những điểm khác nhau như nào và chúng ta sẽ cần phải chia ra có hai dạng cổ phiếu dạng cổ phiếu là chúng ta thứ nhất là chúng ta gọi là lướt sóng ngắn bởi vì những dạng cổ phiếu này thường là nó vẫn ở trong cái chu kỳ tích lũy khi mà cổ phiếu nó dạng ở trong quá trình tích lũy thì chúng ta biết rằng là khả năng nó tăng rất là cao trong gọi là chúng ta gọi là lướt sóng ngắn hạn và việc mà chúng ta gọi là cái điểm nhấn khối lượng lớn và nó đang tích lũy khối lượng cạn kiệt và những cái cái tín hiệu như này chúng ta cũng thấy là nó đang có gì ạ có sự uh, cải thiện trong ờ, những tín hiệu để khả năng ờ, cổ phiếu này có sự ờ, tham gia của một cái dòng tiền nào đó nhưng tuy nhiên thì đây nếu xét về góc độ nào đó chúng ta gọi là chỉ đầu tư ngắn hạn vấn đề thứ hai là chúng ta chỉ xác nhận khi mà cổ phiếu mà có sự ừ, xác nhận với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì cái vùng kháng cự này này nó sẽ vượt qua bởi vì phía dưới này nó đã bị thu gom hết rồi đã bị thu gom hết những nhà đầu tư ở đây đã bị mua hết và những nhà đầu tư ở đây họ cũng đã bán ra hết ở đây và đây chính là cái việc mà nó cần tích lũy khối lượng thấp và cái sự xác nhận nó sẽ an toàn hơn chúng ta có những cổ phiếu um, VPBank cũng tương tự như vậy chúng ta biết rằng là trong quá trình phân tích của Dũng thì các bạn thấy rằng là việc mà Dũng đưa ra chia sẻ để các bạn thấy là với những cổ phiếu nó đang trong quá trình tích lũy này việc bạn mua quá sớm các bạn bị thua lỗ dẫn đến là cái tình trạng là bạn có thể là à, mất cái à, niềm tin vào cái phương pháp mà Dũng chia sẻ nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy được là không phải lúc nào bạn mua và đến lúc thời điểm này Dũng mới đưa ra những cái à, tín hiệu để các bạn thấy rằng là nó đã có cái quá trình rũ bỏ trên cái vùng kháng cự đây là một cái mô hình vai đầu vai khi mà cái mô hình vai đầu vai ngược cái quá trình rũ bỏ mà tạo ra một cái nền như này thì chúng ta vẫn có thể là lướt sóng à, vì sao Dũng lại không chia sẻ cái quá trình này quá trình gọi là đầu tư chung và dài hạn có thể sau này nó tạo ra một nền khác thì Dũng sẽ yêu cầu các bạn có thể là nhìn rõ hơn về xu hướng đầu tư chung và dài hạn và các bạn biết rằng là việc mà đầu tư cổ phiếu nó không phải lúc nào nó cũng thuận lợi như chúng ta nghĩ và quan trọng là chúng ta cần phải biết là quản trị rủi ro một cách hợp lý nên ở đây các bạn thấy là trong một xu hướng thì chúng ta thấy rằng là việc cổ phiếu luôn luôn tạo ra những nền giá ổn định trước khi bứt phá các bạn đây là quá trình xuất ao quá trình rũ bỏ nếu trong ai đã học VSA các bạn thấy là quá trình rũ bỏ sách ao uh, rất là mạnh trước khi bước vào chu kỳ tăng và quá trình tăng này và tiếp tục tăng và chúng ta có thể chỉ có những cái điểm đây là những điểm mua có độ an toàn rất là cao và chúng ta mãi sau chúng ta thấy là cổ phiếu tăng rất mạnh nếu các bạn có mua thì đây mới là điểm mua tiếp theo khi mà các bạn mua điểm mua này các bạn thấy là cổ phiếu quá cao nhưng về cơ bản cổ phiếu vẫn chưa thể nào hết chu kỳ khi mà nó vẫn chưa có một cái quá trình chúng ta gọi là chạy nước rút hay là giai đoạn cuối của chu kỳ cái quan trọng là những cái, cái giai đoạn rũ bỏ này, này thì cái quá trình tích lũy nó sẽ ít hơn hay là quá trình siết chặt nó sẽ không giống như giai đoạn này bởi vì giai đoạn này nó đã thu gom và siết chặt trước khi rũ bỏ ở đây và cái vùng kháng cự ở phía trên là rất là mạnh nên cái việc mà cổ phiếu nó sẽ cần những cái quá trình tích lũy để xem cái lượng nhà đầu tư cá nhân đã bán hết ra và việc của chúng ta mua trong trường hợp ở phía trên này chúng ta cũng thấy là tích lũy chúng ta hiểu không hiểu là vì sao lại trên này tích lũy mà cổ phiếu vẫn thua lỗ thì chúng ta là cần phải hiểu rõ rằng nó thuộc nền số bao nhiêu trong chu kỳ thì trong cái bài này Dũng không chia sẻ về nền nên các bạn có thể là à, quan sát theo dõi những cái video tiếp theo của Dũng về nền và chúng ta thấy là việc chúng ta mua ở trong cái vùng này đã dẫn đến một tình trạng chúng ta thua lỗ rất là nặng bởi vì sau khi hết chu kỳ thì cổ phiếu đã mất rất nhiều thời gian để tích lũy và có rất nhiều quỹ vẫn tiếp tục mua vùng này quỹ các bạn nhé có rất nhiều quỹ đã tiếp tục mua vùng này bạn có thể mở fan ra bạn sẽ thấy được là đã có rất nhiều quỹ tổ chức mua vùng này và bạn biết rằng họ đã bị thua lỗ rất nặng thua lỗ rất nặng khi mà họ không nắm rõ được và đây chính là quá trình đầu tư rắn dài hạn của các nhà đầu tư cá nhân thì trong video này Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó là điểm kháng cự yếu nhất hay là chính là điểm pivot nên trong bất cứ cổ phiếu nào dù là cổ phiếu lớn nhất như là Vinamilk các bạn thấy rằng là những cái nền tảng, giá siết chặt cái điểm mà xác nhận đều cho chúng ta cái mua cái độ an toàn rất là cao các bạn nhớ là đều cho cái độ mua an toàn rất là cao và chúng ta biết rằng là trong những cái điểm mà chúng ta mua thì phần lớn những cái điểm mà chúng ta gọi là tích lũy hay là chúng ta gọi là uh, biên động hẹp biến động hẹp thì chúng ta đều thấy là sự xác nhận khi mà cổ phiếu vượt đỉnh sẽ giúp chúng ta cải thiện và chúng ta có một cái uh, cái lợi nhuận rất là cao trong khi mà bạn tiếp tục mua tích lũy ở một cái vùng nào đó mà chúng ta không biết rằng là khi nào nó tăng nên ở đây Dũng muốn kết luận các bạn uh, như sau đó là trong quá trình đầu tư bạn muốn kiếm tiền đúng không ạ bạn muốn kiếm tiền bạn muốn là đợi nhà đầu tư thành công bạn muốn thay đổi cuộc đời của mình và bạn muốn có thời gian cho gia đình cho bản thân mà trong khi đó bạn không biết thời điểm nào bạn tham gia thị trường bạn không biết thời điểm nào để mua bạn lên diễn đàn nghe ai đó nói về cổ phiếu này tốt đó của cổ phiếu kia tốt đó bạn mua theo bởi vì khi bạn tham gia mua theo như vậy thì bạn phó mặc cho số tiền của bạn cho người khác và việc mà bạn thất bại bạn thua lỗ nó dẫn đến là cuộc sống của bạn bê đát dẫn đến tình trạng là gì ạ dẫn đến việc mà có thể gia đình của bạn có thể là lục đục bởi vì bạn mất tiền hoặc là tâm lý của bạn bị ảnh hưởng khi mà bạn mất tiền à, có thể bạn số tiền đó đi vay có thể số tiền đó bạn uh, mua uh, vay của lấy của bà vợ hoặc là có một kể số tiền đó bạn tích cóp bao lâu bạn bị mất hết và Dũng đã trải qua cái trường trở trường hợp như vậy Dũng đã bị phá sản và bị mất hết nên chính vì vậy những video này Dũng muốn chia sẻ với quý vị và bạn đó là chúng ta cần phải thay đổi tư duy ạ à, vì sao chúng ta phải thay đổi tư duy bởi tư duy cũ chúng ta chưa thành công những cái tư duy cũ từ trước đến nay chúng ta chưa thành công và chúng ta cần phải tìm ra một cái hệ thống nào đó để chúng ta mô phỏng Dũng mô phỏng chiến lược đầu tư của Mac Mini chiến lược đầu tư của William Monel chiến lược đầu tư của những nhà đầu tư bậc thầy những nhà đầu tư tăng trưởng và đây chính là những kiến thức mà Dũng muốn giúp cho các anh chị em các bạn đây đó là chúng ta cần phải tìm ra chiến lược phù hợp với tính cách con người của mình để làm sao chúng ta có lợi nhuận ở mức cao và rủi ro ở mức thấp và các bạn thấy là một lần nữa Dũng muốn nhấn mạnh là những cái thời điểm mà các bạn mua ở những cái vùng này lợi nhuận chúng ta rất là tăng rất là mạnh rủi ro ở mức thấp bởi vì vùng này là vùng hỗ trợ mạnh chúng ta thấy là những cái điểm mua đều vượt thoát trên một cái nền tảng giá rất là chắc chắn và khi nó vượt thoát như này thì chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta lại cần phải mua điểm này hay là vì chúng ta mua trước nên việc của chúng ta mua trước hay mua sau nó không quan trọng bằng chúng ta mua đúng điểm đây là những cái điểm mua đúng điểm khi mà chúng ta mua đúng điểm lợi nhuận chúng ta sẽ tăng rất là mạnh và rủi ro của chúng ta sẽ rất thấp và giúp chúng ta có thể nhân đôi tài khoản thậm chí là nhân 2 nhân 3 tài khoản giống như các thiên tài chứng khoán đã làm vậy các bạn muốn thành công, các bạn muốn nhà đầu tư thực sự thành công, các bạn muốn trở thành nhà đầu tư xuất sắc, các bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, các bạn muốn gia đình cuộc sống mình tuyệt vời hơn, hãy thay đổi tư duy và hãy mua đúng thời điểm. Và một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn hãy vừa lắng nghe theo dõi cái chia sẻ video của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công và có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe à, xin cảm ơn các bạn rất nhiều và nếu các bạn thấy là video này có hay thì chia sẻ chia sẻ cho nhiều người khác được biết để Dũng có thể làm rất nhiều video tuyệt vời hơn cho quý vị các bạn hãy chia sẻ đi ạ hãy chia sẻ và nhấn vào nút à, đăng ký kênh ạ nhấn vào nút đăng ký kênh để mỗi lần Dũng phát là bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tuyệt vời này của Dũng xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều